thì bếp có model là KGE31NSBL SBL đây thì à, đây là cái nội thất ở bên trong của bếp thì tiếp theo á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 để mình thao tác tính năng là phá ra khi mà lửa tắt cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á khi mà lửa tắt á thì à, que cảm biến của bếp á nó sẽ nhận được cái tín hiệu thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa ra lại thứ nhất là để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 đặt bật từ từ thôi đâu có gì mà phải gắt tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mình ờ, thay thế cho hai cái nồi đây thì ở cái điều kiện bình thường á thì quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga thì ờ,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 vì nồi đáy mỏng đó, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió mà thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội cái đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chúng ta chỉ có thể dao động ở mức từ 200 tới đến rưỡi thôi thì biết nó sẽ không thể nào mà phá ra là được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 cái đồng hồ rồi thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua con pin ở cửa hàng chúng tôi á thì các bạn sẽ tặng kèm ở đây là một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V đây thì thì với cục nguồn 3V này á các bạn sẽ có thể ờ, đây và sẽ ghi trực tiếp vào ổ điện đây và ghi vào cái đầu chờ luôn sẵn bên hông bếp để mà sử dụng trực tiếp luôn mà không cần đến pin đây lấy pin bên ngoài bếp sử dụng nguồn 3V đây vẫn hoạt động bình thường ở hai bếp đây nó đã điều đạt cái nhiệt độ cao đây nên là cái ngọn lửa nó đã tự động giảm nhỏ lại rồi bên trái của tôi đây là 300 và bên phải là 290 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến nó tiếp xúc với cái nồi nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau đây bếp bên trái đã khóa ra sau tính năng nước nồi đây